Video này thì em à, muốn giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 73 7 chén xỉu và 3 chén tài hay người ta còn gọi là hột tài xỉu nghiêng xỉu hột tài xỉu nặng xỉu các bác nhá và bác nào mà muốn được tư vấn hay sở hữu cứ liên hệ với em các bạn zalo với em số điện thoại em ở trên màn hình em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây với cái bộ hột tài xỉu nhẹ xỉu 73 hay gọi là bộ hột tài xỉu nghiêng xỉu 73 này các chỉ cần luồn hột vào cho người ta lắc thôi mình đứng ngoài đánh theo tỷ lệ là đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi với bộ hột tài xỉu nghiêng xỉu hay là gọi là bộ hột tài xỉu nhẹ xỉu em đảm bảo tang tích cho các bác không có tang và bộ hột này em có thể làm theo yêu cầu các bác đặt 64 73 82 đều được hết khi các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu 73 7 chén xỉu 3 chén tài này em sẽ chia sẻ cho các tức là cái bộ hột nhẹ xỉu ấy thì nó sẽ không lên tài được nhưng mà em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc cái bộ hột này nó lên tài bình thường và nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được hột thì em có thể làm vào hột uh, mắt cạn hay là hột nghệ hoa mắt to đều được hết em lắc thử bây giờ 10 chén cho các bác xem có 7 chén xỉu và ba chén tài như em nói hay không các bác nhé một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu bão nhất này năm xỉu này năm một sáu một sáu hai bảy hai bảy ba chuẩn chưa ạ 7 chén xỉu và 3 chén tài tất nhiên là 7 chén xỉu này nó sẽ về xen kẽ nhau chứ không phải là nó sẽ 7 xỉu liên tục sau đó nó ba tài các bác nhá với bộ hột này các bác có thể luồn vào cho người ta lắc thôi mình đã giành chiến thắng tuyệt đối chưa ạ đứng ngoài đánh theo tỷ lệ thôi là đã đủ chiến thắng rồi đúng không các bác còn nếu các bác làm cái thì các bác cứ liên hệ với em em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc bộ hột lên tài được